chính xác Phi nhanh như gió, đó con là con gì? Con ngựa Thật không? Đúng không nhỉ? Đúng rồi, Hano, giỏi quá Con ngựa kêu nào hả Nhật? Rồi giờ gì có vấn đề ở đây nhưng mà mình đố con nhé con thỏ thì ăn gì ăn cà rốt ạ thế con ăn cà rốt cô giáo dạy con làm con thỏ ăn cà rốt thế nào đúng rồi tiếp nha xem nào mình đố con con gì nhỉ ở à đây mình đố con con gì nha con gì này chỉ ăn cỏ non uống nguồn nước sạch mà tôi tặng bạn rất nhiều sữa tươi dạ con là thích không ờ. con bò là kêu như nào bò ừ, bò ừ, bò đúng không tiếp này mày đúng không con này khó con gì này con gì màu đỏ cái o o o từ sáng tinh mơ gọi người thức giấc đố con là con gì Nhà máy kêu nào? Nhà máy kêu như nào hả con? À, rồi. thế nó đẻ gì? Đẻ quả trứng Đẻ trứng à? Thế con thích ăn gì? À, con thích với cơm À, thế con thích ăn cơm với trứng à? Trứng của con gì nhỉ? Con gì để? Gà Bố hỏi này, thấy con gà trống có đẻ trứng không? con trả lời nào ờ thế con gà mái có gáy ó không con gà mái nó gáy nào rồi <laughs> nào tiếp nào con, con thưa cô con nghĩ con chuột ạ à. <laughs> <laughs> tiếp nha xem là con gì tiếp nào ừ, xem con con gì để mẹ đố con này mẹ đố con nha con gì ăn no bụng to mắt ít mồm kêu ụt ịt nằm thở phì phò con nói thế nào nhỉ con ừ, chính là con nữa ôi trời quá <laughs> thế con con lợn ở quê như nào ôi rồi giống con lợn thế lợn rừng thế thích của con lợn không